Canyon siêu Còn ai không? Còn ai đang thức không? Tiếng yêu dài khờ Bạch Kim 1 43 điểm Ok anh em ngủ muộn đấy anh em ơi <laughs> cái gì vậy vì thì idol chưa ngủ à không cơ bản là mình mình nằm một lúc á cảm giác nó không không ngủ không thể nào mà ngủ được á cũng chả biết là vì lý do gì nữa mọi người ạ chiều hôm qua thì nói chung là mình cũng đi cắt tóc các thứ mình cũng đâu ngủ buổi chiều đâu nhở tại sao bây giờ lại khó ngủ đến như vậy ta sẽ có những ngày kiểu nó như thế á có thể là do chiều hôm nay mình đã quán nét ấy mình đánh giải mình cũng hơi nhiều sệt tinh quá anh em ạ kiểu mình uống hai chai lận á thành ra là bây giờ nó hơi khó ngủ nên chắc là mình like tầm vài game á xong rồi cảm giác buồn ngủ quá thì mình ngủ nhá xong rồi mai chưa dậy ăn uống các thứ xong rồi chiều mai thì đánh bán kết là đẹp đấy thì lịch trình của mình sẽ là bây giờ like mấy game thôi xong rồi cảm giác buồn ngủ quá thì đi ngủ nhá nhưng mà sao anh em ngủ muộn đấy à? sao mọi người cũng ngủ muộn đấy à? hello đông báo mình nhá hello mọi người nha <clears throat> em tôi thích tình rồi à, em tôi có thất tình đâu phòng em tú đẹp thế phòng em tú có mấy cái đèn nấp nháy ấy chị kiều ạ ừ. <laughs> nhớ chị à, rồi nhưng mà sao mọi người cũng ngủ muộn nhở tính ra là bây giờ là 3 giờ 12 rồi mà mọi người vẫn còn thức ạ chịu ấy hơi muộn nha anh em ngủ hơi muộn nha không các bạn là bình thường mình vẫn ngủ sớm lắm bình thường một hai giờ là mình ngủ rồi hôm nay kiểu nó hơi lạ một tí thôi mình thành ra là on chơi một tí cũng được tính chơi không ấy nhưng mà chơi không thì nó cũng hơi chán với cả cơ bản là mình cũng đang gọi là thiếu một chút giờ nên là like luôn like luôn xong rồi mai mai coi như là coi như là bây giờ like một chút tầm à, một hai tiếng xong rồi ngủ mai ngủ bù xong rồi đến trưa mai đi ăn uống các thứ nghỉ ngơi xong rồi chiều mai đi đánh bán kết là binh là binh ừ. hợp lý chưa em tú cảm ơn anh hồ châu trí cộng một tô bì tôm cho em tú à tính ra là hồi nãy em tú mới ăn gọi là ăn nhẹ hai hai cây xúc xích của anh hồ châu trí ạ à ấu à ấu ấu gì đấy mai tráng <laughs> giờ tìm chắc 5 phút rồi ừ, nói chung là giờ tìm hơi lâu mọi người ạ cơ bản là đêm rồi nhưng mà mình cũng khó ngủ ấy, chứ không phải là gì hết chứ bình thường mình chơi cũng có mức độ anh em ạ tại vì cơ bản là chơi chơi ngày mà ban ngày chơi cũng khá là nhiều trái hạt á thành ra là hôm nay do nó hơi khó ngủ một tí nên là live vui vui tí anh còn đang phải làm đây à? anh hiệp siêng đấy anh hiệp anh hiệp ngủ thôi anh hiệp ơi em tú ngày đêm mà em tú ngày đêm đâu Em tú hát bài chào ngày mới đi á Không được, tầm này không có sức để mà hát đấy chứ Ngủ rồi mà thấy thông báo MV đi nên vào xem thử à Ok anh Đức Hoàng ơi <laughs> Ngủ rồi à, ngủ rồi mà lại có thông báo mà lại xem được là hay nhở Tức là kiểu mấy người này cũng kiểu hay ngủ xong rồi để cái điện thoại có thông báo nhở Mình cũng vậy á Kiểu mỗi lần mình ngủ xong rồi có một cái tin nhắn gì đó là mình luôn luôn phải bật bật bật dậy để xem anh em ạ kiểm tra xem cờ rớt có nhắn tin không hay là có cái gì gọi là đặc biệt không hay là hôm nay tự nhiên được một bạn nữ nào xinh đẹp tỏ tình ui cảm giác vừa ngủ vừa chờ một cái tin nhắn từ ai đó ấy thì nó siêu gọi là ấy luôn á siêu hồi hộp luôn tại vì ngày xưa mình nhớ là cái nhất là cái tuổi gọi là học trò ấy nhắn tin với cờ rớt ấy xong rồi đêm đêm gọi là vừa nằm ngủ vừa gọi là để điện thoại cạnh bên tai ấy ui tin nhắn đến một phát là mở ra ngay nhưng mà không phải anh em ạ hóa ra chỉ là thằng bạn mình nhắn tin thôi ờ à cay mai ra cổ vũ em tú à chị kiều có phải ở việt nam không mà cổ vũ đấy like luôn xong mai sủi luôn là binh à mai chắc là em tú vẫn like thôi nhưng mà chắc là phải đến trưa em tú mới dậy á tầm 10 11 giờ em tú mới dậy xong rồi chiều chiều em tú like đấy xong rồi like một xíu xong rồi mai lại đi đánh giải đánh giải ngày mai nếu mà gọi là chiến thắng thì đánh uh, ờ, 30 đánh đánh đánh chung kết nói chung là mai có mi lên nữa thành ra là cũng không không sao anh em ạ nếu ví dụ mệt quá thì để mi đánh cũng được làm tí đá cho lên like tỉnh táo chưa anh tú và chưa hello chuyên trần nhá đẳng cấp á đẳng cấp cái gì đấy đẳng cấp cái gì đấy mai trang nhưng mà mai trang cũng ngủ muộn nhở em danh vàng cho em đánh với là không được anh tú bạch kim một rồi anh tú bây giờ ss gặp là toàn kim cương ấy chứ nói chứ anh à, đánh một mình cho nó dễ nhá đánh chung nhiều khi nó cũng hơi khó anh em tương tàn thì nó cũng hơi gì gì á <clears throat> xem em tú Xem em có rủ anh Tú đi xúc bình xăng không à Nữa nữa nữa Ba anh Tú em đi ăn sáng đây á Ăn sáng giờ này à ba giờ 15 mà lại đi ăn sáng à phải không thấy vi đi hơi nghiện á à? có đâu em tú nghiện đâu không nói chung là bình thường mình có ngày xưa thì chơi đêm nhiều nhưng mà bây giờ cơ bản là cũng một phần cũng có công việc rồi không hẳn là công việc gì nặng nhọc cả nhưng mà mình cũng phải livestream á thành ra là sáng cũng phải dậy dậy à, dạy giờ không ngồi à, chơi game không ngồi livestream các thứ thành ra là cũng không thức khuya được chẳng qua là lâu lâu à, lâu lâu kiểu khó ngủ một hôm thì mình on on chơi chơi vui vui vậy thôi tại vì bây giờ khó ngủ nhá xong rồi ngồi lướt tiktok hay là không phải lười ngồi lướt tiktok mà cơ bản là ngồi lướt facebook một hồi xong á xong rồi cũng muộn xong rồi mai lại dậy muộn xong rồi dậy muộn xong rồi lại không không gọi là livestream được thành ra là bây giờ đang gọi là tỉnh táo thì like luôn xong rồi mai mai coi như là ngủ bù một xíu xong rồi à, chiều đi đánh giải là đẹp đúng không thức đến sáng mà có chuyện gì mà lại thức đến sáng vậy hóa ra không phải crush mà là tin nhắn của người yêu à không tin nhắn của người yêu ở đâu làm gì có người yêu là cái giờ gì ác dậy à, dậy à, dậy anh tú à anh tú hơi khó ngủ ozin ạ à. nhưng mà sao ozin lâu lên thách đấu với ozin ozin là ông trùm bbe cái meta của em đến rồi ozin ạ à. meta sờ quên của em rồi đấy bởi vì em chưa lên à vào game nhờ mọi người nhờ làm một chút ấy đi làm một chút game game gụng đi hình ảnh chắc là mình cho nó độ sáng nó thấp thấp một tí nhá đêm rồi cho nó chiêu chiêu anh em ạ cho nó chiêu chiều à, lấy một cái gì nhỉ à, găng à nước mắt đi ấy à không nhặt được à không ngủ được hà vi đi à đúng rồi trí khang ơi mình không ngủ được á ông này mới bay bay lắc xong à nữa nữa nữa nữa nói thế chết cơm làm trận chín kim long đi anh tú à ra được em tú chơi nhá nói chung là ra kim long thì mình vẫn chơi mà cơ bản là kim long giống cái hệ gọi là thần tài long tộc ấy chơi nó cũng khá là hấp dẫn tiếng game hơi to này anh em nhở tiếng game nó hơi to một xíu nhưng mà tính ra mọi người cũng ngủ muộn đấy chứ Bio của ông Tú ngủ muộn phết đấy chứ uhm, ba con ấy rồi này ba con thượng long rồi này chắc là mình đép bằng thượng long nhá làm một tí logic đi làm một tí lu trích đi xong rồi tí nó bách lại đẹp bật nhạc gì cho nó chiêu chiêu đi anh tú à mình sợ lắm anh em ạ mình sợ bị bản quyền đấy bếp mình thì cũng chả to lắm bật nó bản quyền mệt lắm lấy đồ đần chưa sao mà đần được ra mấy anh bình tĩnh hai con ái chốc này khá là ngon á tiếng yêu dài khờ ừ, tính ra là đồ nia này nhưng mà đánh nia cảm giác bây giờ nó hơi đuối hơi cá đuối đép bằng ngọn pháo thì chắc là ngon nhất nhờ anh em nhờ nhưng mà thôi cứ để thượng long trước đi nếu mà lắp thì chắc là lắp buồng đao luôn là binh em thách đấu rồi mà phải không vậy bài gấu mà có mấy cái bút rồng giáp máu hiến cho bá giữ anh ừ, nói chung là có một đang có một cái bút gọi là bút cho con neko hút hút gì nhở nói chung là đang có một cái bút ờ, bút cho con uh, gấu ấy được gọi là mạnh nhất ấy, thì anh em có thể lên mạng xem nhé săn thảo u uh, hai con sờ quên à? à. vậy thì làm một chút lưu trích để đánh sờ quên này anh em nhỉ phước lành mới là chiến lợi phẩm mà mình nghĩ là chiến lợi phẩm ngon hơn đấy chiến lợi phẩm đi vậy thì mình làm một trận sờ quên nhá sờ quên sờ quên chắc là mua chiến binh đồng này lại này mua con uh, này bán con heo đi mua con này lại cũng được ok làm một tí trích xong rồi tí nữa comeback sau là đẹp được chưa nếu mà thắng thì muốn nó con vật la còn không thì thôi mình nghĩ là không cần thiết lắm đồ sứ quên thì mình nghĩ là cuồng đao khăn với cả thêm một cái gọi là quyền trượng nữa là ok đấy cookie đi à cookie nhưng mà bây giờ anh ta hai con sờ quên mất rồi trang ơi em tú cảm ơn kian tú nhá cảm ơn kian tú nhiều nhá không bật nhạc thì hát cho anh em viewer chiêu chiêu à hát cho anh em vừa chiêu chiêu hay là anh em ngủ hết vậy Ê, hay là bây giờ mình du ngủ không một chút du ngủ cho anh em không tiếng yêu dại khờ hát một chút cho chiêu chiêu à để mình xem có bài gì gọi là dễ hát đêm chiêu chiêu nhá uhm. à, trung quân idol thôi nha bạn đêm rồi hát cũng hơi gì gì á hello quang huy nhá anh tú ngủ đi em donate năm ngàn sao mõm mà chịu rồi <laughs> từ anh tú like thêm đi em donate này mà sao mõm thì anh tú nhận kèo vội anh tú like đến chết cũng được bây giờ mình muốn tích tiền thì phải bán hết đi nhỉ anh em nhỉ nhưng mà mình đã xác định anh sẽ quên rồi nên là mình ôm luôn nhá bán tam ken đi này nguyễn long này không ngon lắm bình thường nhà này đánh băng hội này nhà này chiến lợi phẩm chưa biết là đánh gì nhà này phước lành có cho mình một con sầu quên luôn à nhà này xét nhà này pháo à <sighs> đồ ngon không ngủ được à em tú à có đâu sờ quên hóa hình hay hay hay hay ngọc bích ngon hơn tú á sờ quên à, chiến binh đồng đó mọi người ơi sờ quên chiến binh đồng nhá chiến binh đồng à, ba ngọc thôi là ok rồi lai ác cả à, cái ông chè này bảo ngủ từ lúc 9 giờ xong rồi bây giờ vẫn còn thức à lừa gớp chè vì VT thiếu quá gớp chè vì VT thiếu 20 tiếng á thành ra VT phải chạy cái KPI cái với cả VT hơi khó ngủ nữa cơ VT mới cái đó xong ấy chị gớp chè ừ. <laughs> anh tú ngủ đi hôm nào về việt yên em đưa đi xúc bình xăng à nữa nữa nữa khùng nữa khùng nữa nói điên nữa khùng cái gì á con này hai sao sầu quên vào nhở lì xì nó ngon quá mọi người ạ Lee Sin luôn này Nhưng mà tầm này mình chưa bắt Lee Sin được Tầm này bắt Lee Sin kiểu nó bị thọt đấy anh em ạ Nên chắc là thôi nhá Cho con sen vào không Cho sen vào đi, tanh đi Hóa hình tầm này mình nghĩ là cũng chưa để làm gì cả Nhưng mà mình sợ mình mất trích thôi Cơ bản là có mấy nhà ở dưới hơi yếu á Gặp bài này level, level năm thì ok rồi này cái ông này nghiện game mà ông này không á ông này không nghiện game á check hộ anh bọn chiến binh rồng chỉ số như nào với á hình như là bị nép rồi đúng không 300 máu này bị nép rồi anh hòa chết rồi bị nép con sự quên rồi à hỏng rồi mình không đọc bản cập nhật luôn á hình như là bị nép rồi anh em ơi hình như là bị nép rồi cho chè mượn ạc facebook chè like cho chè thèm quá à. <laughs> được cái trường hợp chẻ tí vì đi được ấy nhưng mà hình như là bị nép rồi hay sao ấy mình nhớ là ban đầu là 450 máu mình nhở không biết là nép con sứ quên hay là nép bọn chiến binh rồng đây anh em nào có thông tin gì không like cái giờ âm phủ thế anh nhở em tú phải like á chắc là mình lấy găng trước nhá làm cái găng đi vừa nép à hello em tú à hello việt anh nhá nhưng mà phải nép không vậy mọi người phải nép không vậy hay là do nó như thế đấy tại vì mình cũng không đọc lắm ấy mình không đọc mấy cái thông tin này lắm nhưng mà chắc là nép đúng không tại vì nghe bảo là nép con sầu quên ngay lập tức luôn nép rồi yếu nhé vậy là phải xoay bài à? hỏng rồi hai sờ quên rồi mà lại phải xoay bài à nếu mà xoay thì nó đánh xoay đánh xây ra được nếu mà xoay thì đánh xây ra cũng ok thôi thôi chắc là mình xoay nhá cơ bản nó nép rồi nó yếu lắm bỏ đi tiếng yêu dài khờ để sao quá giờ bài thơ lớp rồi sự ừ. quên hùng nép chiến binh đồng nép thôi à ok nhá ngủ đây nhé tú like tới ờ, like với mấy anh em vui vẻ ok chị khang ơi chúc chị khang ngủ ngon nhé nép rồi à nép rồi à không sao anh em ơi xoay bài cũng được một bài gọi là xây ra cơ bản nhé nhà này thì toàn là một sao thôi nhưng mà mình nghĩ là chắc là người ta vẫn ăn được á người ta có con tam ken tanh với cả có bọn là pháo ở đằng sau đem á khá là mạnh nhưng mà cho đép một chết được không ok hai chết đi hai chết ok đẹp đẹp đẹp đẹp, đẹp. chiến binh đồng cứ mua lại nhỉ chết rồi vừa lái xong rồi lại ngáp mà hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi lên like lại nhép à nearly không nép đánh thử đi anh nhá hôm nay đánh tính ra là đánh giải mình đã đánh thử một trận rồi cảm giác nó yếu lắm anh em ạ đuối lắm không phải đuối đâu nhưng mà kiểu nó gặp một con idat tanh ở hàng trên ấy thành ra là con nearly không đem qua nổi luôn nên là mình thấy nó cứ bị yếu yếu kiểu gì á Skagner này như vậy là đẹp nhất nhưng mà mình sợ win không mình có sợ win nhà người ta không tại vì có mấy nhà hơi yếu một tí nhà này còn bỏ tướng này nó chắc cốp này thôi nhá gặp người ta thì cho người ta win nhá à cho người ta thua nhá gặp thật anh em ạ ông này không biết chơi phết thôi bỏ tướng xong rồi cho tướng lên đầu có thứ hay phết thôi nhưng mà bài mình có chiến lợi phẩm ấy mình nghĩ là kiểu gì mình cũng win thôi thì nếu mà win thì ra sau có thể là mình roll một tí nhá mình roll một tí mình kiếm hai sao đép cũng được ok Win này nói chung là hơi nghèo nhưng mà được cái là ờ, không được cái gì cả chả được cái gì cả hay ngáp nhưng không ngủ được là dấu hiệu của nghiện á anh nhá điên nghiện gì đấy nhìn cái đèn đằng sau như kiểu như kiểu anh tú vừa chơi đá xong quên tắt á à không cái đèn cho nó sáng sáng một tí anh em ạ bây giờ bật đèn kia này nó cũng nó cũng ấy á nearly khá là nhiều này nhưng mà bù lại nhưng mà mình ờ, mình bán nó nearly từ đầu ấy thành ra chắc là mình không chơi đâu mình chỉ là đép thôi nhá bốn đấu sĩ không một chút bốn đấu sĩ không anh tú làm content like không ngủ đi á làm content đấy chết á làm content đấy chết luôn á có biết điều gì thật đâu ba tiền này lulu bỏ này đai máu này một cái gọi là diệt đi hoặc là một cái khăn đi ok một cái khăn khá là ok hay đánh nearly nhỉ anh em nhỉ đánh nearly nói chung là chiến lợi phẩm chơi cũng được chẳng qua là nó hơi cùi một tí thôi thôi nhá quyết định lòng chơi làm một cái khăn đã là một cái khăn đã hello vi phong nha hello nhân hoàng nhá hello anh em nhá anh em ngủ muộn nhở nói chung là tầm đêm mà mình cũng hơi gọi là đuối ấy. thành ra là mình live vui vui nhá anh em ơi anh em xem có kiểu là kiểu bị thấy mình hơi hơi hơi ít nói thì anh em thông cảm nhá còn anh em nào mà buồn ngủ thì đi ngủ nha còn anh em nào mà rảnh mà chưa ngủ được á không biết làm gì á thì coi như là treo cho em tú một view đấy tại vì cơ bản là đêm rồi mình cũng không biết phải hoạt bát như thế nào á chẳng qua là do mình khó ngủ nên là mình like thôi nhá chứ không phải là gì hết anh em ơi tiếng yêu dài khờ bùm làm nóng sức sống mới là bản thân à bản thân là sức sống mới khá là ngon mình nghĩ là lấy bản thân đi như vậy à? hay là bốn đấu sĩ bốn đấu sĩ cũng không tệ lắm bán con này bán con này bán con này đấy đẹp đẹp chưa đây máu chắc là cho con này cầm tạm ok cho con xem đứng cạnh con này over đi nearly đi giờ này quy rồi ui cái gì đây? ui xoay bài tự động là ao xin à nhưng mà level 6 10 tiền hơi ít nhỉ nhờ bù lại con nào xin lần này mình nghĩ là eco được đẹp không tệ kinh nhỉ hai anh ấy hello ngọc trai nhé hello em nhá do nghiện điện tử à, nữa nữa nữa pháo với lễ hội vẫn mạnh quá anh nhỉ à, tính ra là pháo với lễ hội mới được búp mà sao lại vẫn mạnh là sao nhỉ em chỉ đi xúc bình xăng treo chạy treo máy à ok nhá khó ngủ hay chăm chỉ vậy anh tú đêm rồi còn chạy KPI à thứ nhất là khó ngủ thứ hai là mình à, đang thiếu KPI á thật nhưng mà cơ bản một phần là do mình khó ngủ thôi anh em ạ tại vì KPI thì nói chung là hai ngày thì mình nghĩ là mình like nó cũng đủ thôi tại vì khó ngủ nên là bây giờ like luôn chứ còn bây giờ khó ngủ xong rồi ngủ muộn á mai like nó mình sợ nó mệt chắc là mình vẫn win thôi ok đẹp mày Nearly tính là đẹp vẫn tín nhỉ Hoặc là do lobby yếu đấy roll cái kiếm con à, uy lao hai không không có à. nếu mà bù lại mình được một con này hai khá là ngon và rớt à và rớt à anh em và rớt hai thì nói chung là đép cũng được nhưng mình nghĩ là không còn một con nearly đâu mời đi hello tú ơi hello văn đức nhá săn thành công nhé tha bé gồng tha, tha bé gồng nhé anh trai á bé gồng bé gồng là ai đấy à đây rồi ok ok ok anh cho em hỏi xoay bài tự động có bán có bán tướng đi được không á là sao nhỉ tức là đang đang gọi là trong lúc chọn lõi hả thì bán không được nhá chỉ thay tướng là thôi nhá chứ không bán được nhá còn nếu mà lúc xoay rồi thì bán được thoải mái đấy ui bài mình như vậy là win trích rồi anh em ạ trứng giỏ lobby hơi bị yếu luôn á thôi chắc là mình cứ để, lại đi tí nữa mình lên hai sao mình đép cũng được không tệ lắm không tệ lắm anh em nhờ không tệ lắm không tệ lắm tầm này gọi là 3 giờ đêm rồi mà lên là 100 view thì đúng đỉnh ấy tức là 100 con nghiện gọi là chưa ngủ được ui xây da cầm cái gì đấy thôi em tú xin nhá em tú xin con xây da nhá 3 giờ rồi mà vẫn còn 70 anh em gọi là đang thức cả à? bịp nhá hơi bị bịp đấy anh em cũng khó ngủ như mình đúng không <sighs> gáp hơi nhiều anh em ạ sờ quên nữa này chắc là mình thay đồ luôn á mình không ấy đâu set 2 dòng 2 đét này mình đang tính thay vào anh em ạ hai kiếm luôn cũng được hoặc là zeke nhưng mà mình nghĩ là tầm này hai kiếm luôn đi ai đét đồ là gì đấy đồ này à đồ này cảm giác không ngon lắm mình bỏ nhá đồ đấy cảm giác không ngon lắm thì mình bỏ thôi anh em ạ nếu mà đồ ngon thì ok mình giữ lại được nhưng mà thấy cái đồ này nó hơi phế ấy. tầm này mình tay bằng bốn đấu sĩ cũng được tầm này lên là con uy lao hai nữa mình nghĩ là đủ tanh đấy đẹp tính ra là mấy con này mình chưa cần lắm đâu tích tiền đi tích tiền nhá anh tú nhận xét cờ mùa này có hay bằng cách một chiếc không ạ mùa này em còn chưa thầm được game nào à ui cái gì đây khá là ngon được cứ lên đi nhá tại vì cơ bản là mình đang win nó thành ra là thoải mái anh em ạ mùa này à nói chung là mùa này mình thấy cũng ok còn nếu mà để gọi là mùa thích nhất thì chắc là mình thích mùa hai anh em ạ đấy nói chung là mỗi người một gu thôi mùa này nói chung là mình thấy chơi khó đấy tại vì nhiều rồng quá phải xoay với cả học từ đầu á thì nó khó hơn mấy mùa trước <clears throat> bảy mươi view thì bốn mươi view Zalo và Zalo tầm này gọi là ngủ hết rồi anh em ơi, người già giống em Tú cả mà nhà này lấy cái lõi gọi là chiến lợi phẩm với cả khổng lồ hóa hai con Olaf này nhà này mình nghĩ là chắc cũng đánh xây ra thôi đây bảo sáu bốn mươi tiền à hơi nghèo nhỉ chết rồi ngáp hơi nhiều rồi anh em ạ lúc không lái thì lại không ngủ được mà lên like thì lại ngáp mà chết cơm chết cơ mà nhà mới chắc toàn cùng cảnh nghiện với nhau à <laughs> chào buổi sáng nhà em tú à hello hàng đỗ nha hello em nhá mọi người xem game thôi nhá thông cảm cho em tú buổi buổi đêm ngày hôm nay nhá kiểu uh, cơ bản là lái đêm nó cũng uh, không có chuẩn bị được nhiều sức lực á thành ra trông nó hơi gọi là cá đuối cá chìm thì mong anh em gọi là thông cảm cho mình một một một hum nhé nói chung là bây giờ mình chỉ có một đôi này thôi thành ra chắc là mình không roll mình lên cấp để con này lại đi tí nữa kẹp mà tí nữa kẹp gì nhở kẹp gì ta tí nữa kẹp lôi long nhá chắc là hết ra mình có thể lên luôn ngáp như nghiện thế anh à chịu rồi chứ không ờ, đúng chịu á em buồn quá anh ơi thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm mà sao lại buồn vậy nguyễn duy nguyễn duy là gấp so à faker à quên là faker gấp so à tiến yêu dài khờ 80 anh em nghiện xem một người nghiện à cảm ơn 80 anh em nghiện gọi là xem một người nghiện nha người nghiện cảm ơn 80 anh em nghiện nha vẫn tối tối à vẫn vẫn sáng sáng quá nhở nhà này có con Shiozu hơi cứng cáp ấy không biết là mình win được không chắc là thua rồi anh em ạ chưa biết kiểu giết con Shiozu này ở đâu ra ấy ui con siêu du còn đi qua đây nó thì chịu nhá nó đi qua bên chỗ bà rớt đấy nhiều khi uff nó rút lông một phát thì chết luôn còn ok còn nó đi qua đây thì mình chịu nhá trâu nhở cảm giác trâu quá không làm gì được á tàng thư bí mật bầy rồng rồng loạn và năng lượng xanh à tàng thư thì nói chung là ra được cái cái gì gì cũng ngon nhưng mà mình nghĩ là không không ngon lắm đâu ừ, túi đồ orf hoặc nhà máy tái chế chắc là ngon hơn túi đồ rf thì biến được gì biến ngựa biến ngựa biến cuồng long hai xẻng nếu mà nhà mà tái chế thì tí nó tách đồ ra cơ bản là đồ xây ra mình nghĩ là đủ rồi chả cần tách đâu thành ra là mình lấy cái túi đồ rồi ép nhé một cái dây chuyền không mình nghĩ là ok đấy ổn áp đấy nhưng mà thua rồi nên chắc là mình không lên cấp nhá mình đánh chậm chậm lại thôi thua rồi nên chắc là không lên cấp đánh tử tốn nhá hai đảo nữa ở đây anh em ạ hôm nay tú chơi đồ à em tú có chơi đồ đâu xó khó ngủ xong lên like nhép mà <laughs> anh tú nói ngôn ngữ người hiện người hiện đi em mới tin à <laughs> thôi nói chứ trêu ấy anh em ạ nghiện gì nhà này con rai không có Sojin nhưng mà có blue à kinh nhỉ thay vì đánh rai pháp sư ông này đánh rai gọi là ấy à gai à rai bang hội yếu nhở không biết là do con rai yếu hay là do do pháp sư yếu nữa kéo ui không kéo được anh em ạ nhưng mà thôi thua một chết cũng ok thua một chết cũng ok rồi đen bùm và rớt nữa và rớt ba sao mình nghĩ là không cần cơ bản là mình không đánh bằng va rớt nữa chắc là mình thay dần luôn anh em ạ bỏ va rớt đi đao sau về lên cấp rôn đấy anh em nhé nghèo lắm rồi à, nhét ma à, nữa nữa chịu đấy chịu đấy ai yếu à ý là con trai yếu chứ các bạn người ta yếu đâu Ê, hay là đêm nay ấy, cơ bản là mọi người cũng đang gọi là thức khuya này hay là tí nữa mình làm một chút gọi là giải cứu không mà không được không được không giải cứu được phải đánh nick này lên cao thủ trước đã đánh nick này lên cao thủ gọi là cho nó gọi là kỹ năng đã không anh em lại bảo mình đi bách này kim cương mà kim không được rồi lên cao thủ á nhá kéo chết con ac không ui chậm ấy nhở chậm cái tay ấy nhở à hai nhà đánh pháp sư à bài ra này vẫn được mấy nhà chơi nè ảo nhờ nhà này chắc là đang tính hút gọi là đổ ra được con ao xìn xây da không có xây da nhưng mà có da su cầm găng khá là ngon xin ra xua đi sóng thương xẻng à xẻng miếng cái này không không xin được con da sùa rồi nhà nào lấy đấy nhà song thương lấy da sùa lấy được da sùa thì đẹp anh em ạ nhiều tiền lắm ở đấy tôi không biết là có ra không on này uhm, khá là ngon con rồng ngoài tay cũng được không tệ lắm đang thử con này này tí nữa mình bán đi là ok chắc là cho cho talon tạm đi Ah. một rút đẹp thua anh em ạ kéo kinh nhở chiến ui nhưng mà nhà này gần chết rồi à nhà này nhà khác anh em ạ nhà này là nhà có Baloran đổi à còn nhà kia mới là cái nhà đang ấy đúng không ơ à, một cái nhà có rồng sớm đâu rồi anh em nhở đâu rồi ta à nhà này à hóa ra nhà này à từ từ đi mình nghĩ là không cần thiết lắm từ từ nhá chậm mà chắc hên thôi là chưa đủ à lên chín đánh sivana chiến binh đồng em tú ơi à sivana chiến binh đồng à được nha anh bêu chết rồi không cho con này gọi là cái hưởng cái kia rồi bảo sao yếu yếu đấy cái trò này tạm một rào đi tiếng yêu dại khờ sao quá giờ nhưng mà si vậy à, con con rồng cái đét của mình chưa có vệ sĩ á, hơi cùi Ui, người ta cũng rồng hai này ê sao sao lobby này mạnh vậy ảo đấy người ta cũng rồng hai mình cũng rồng hai mà người nhảy thua nguyên nhà cơ bịp thật sao lại thế được nhở bài mình có yếu hơn cơ đâu ta nè game nhái liên quân à đổi lại huyết kiếm không ngon sẽ không ngon mình lấy đồ thủ nhá giáp máu à giáp máu biến cái này hay là biến chiến binh đồng biến cái này giáp máu quỷ thư giao điện à xào đi xào nấu đi biến chiến minh đồng thì nói chung là chưa được ấy biến hộ pháp này được cái chứ biến hộ pháp này ngon này biến hộ pháp thì lại không có đồ cơ ờ cứ làm cái giáp máu đã biến hộ pháp hoặc là biến cái này thôi đào sau rôn đã tiếp mình tiếp anh em ạ nhưng mà bây giờ mình đang zone gì nhỉ anh em nhỉ sợ quên à? sợ quên chả làm gì cả mình chưa biết là mình đang roll gì luôn á chắc là cái biến một cái hộ pháp đã lại bác quyền trượng kẹp ra xua bằng một cách nào đó kẹp ra xua vào được không có cách nào kẹp ra xua được được không nhờ anh em nhờ ba anh tú em đi ngủ đây à ok đã chúc oji ngủ ngon nhá một ca một điểm chỉ là tai nạn à ừ. đánh gà thì đánh thế thôi ừ. sao lại thức khuya thế được nhờ em hôm nay hơi hơi khó ngủ một tí anh Tuấn ạ à. em hơi khó ngủ một tí anh Tuấn ạ à ok hình như là nhà này là nhà ra đồng sớm này nhưng mà đồ con đồng này không đẹp lắm tiếng yêu dại khờ ù biết là hai con này hai sao khá là ngon thì nếu kẹp con đi xin vào đây là có hai chiến binh đồng à đâu tính ra là con đi xin vào đây vẫn chưa đủ chiến binh đồng phải thay con này bằng một con gì cơ mới có chiến binh đồng được rồi lên cấp cho con này vào nữa giao điện với cả cuồng đao cũng ngon không ta hay là đại bác đại bác mình thấy cũng chả ngon á thôi lắp luôn đi em ạ cảm giác đổ nó cứ phế phế lắp cho con này nhá đây cô tiền một tí đi anh em ạ Ê cô tiền một tí vậy Con đồng nói chung là có hộ vệ và có thêm một tanh ấy Mình nghĩ là tanh đủ rồi đấy với cả nhà này Shiozu một nữa ui ba sorry à căng với anh dai căng với chồng yếu ok cố gắng đánh vào tốt đấy anh em ơi sự quên hay Heka là có chiến binh đồng à ok ok em mình ơi nhưng mà chắc làm tú lên 9 đã lên 9 đã mới thay được nhà này chắc là win được này nhà này ở à, nhà này hơi ghê đấy kiểu tanh có đam có nhà này à, yếu tức là mình chỉ thua nhà này thôi đúng không thì thua nhà nào mình xếp nhà đấy nhá cao tôi ở đấy nhá nhà này thì thoải mái anh em ạ nhà này không có cửa nhà này thì easy win ui hè con đêm cc đẹp chưa on hot đủ không ui on hậu vệ ngon nhở không bị sốc đam anh em ạ được à, ok còn bạc rờ được bốn lần à. ừ, là kinh nhở hay được tiền nè hợp lý đấy đẹp Đồ con chuột này phế phế cơ hack được tiền luôn anh em ạ Bướng liền Yasuo cầm à, ấy à ngon đấy Bàn tay ngon đấy Diệt cũng ok nhá Diệt cũng khá là ngon Hay là mình lấy thêm một tanh không Giáp lửa không Một chút giáp lửa cho hàng trên đi Đốt đốt máu tí cũng được Với cơ bản là mình đang thiếu tanh ấy Còn đam mình nghĩ là được là có ừ. xin info đèn ngủ phòng anh mà anh Vi đi mãi không cho à đèn ngủ này á ừ. nghĩ mọi người lên mạng á, xem nó dễ nhá tại vì đèn này là có người gắn dùm mình nên là mình cũng không rõ lắm ra xua một không cầm đồ tanh thì chắc không gây được nhiều cc à. ừ, nói chung là tất nhiên rồi mọi người cơ bản là một con không có đồ chắc chắn là nó yếu rồi mọi người cứ đò nem tú thôi nhà này con Hecari vẫn cc đẹp nhá nhưng mà con sửa quên có khăn anh em ạ thành ra là triệu. ui đang bảo cc đẹp con đi xin đá đi à nhờ mình nghĩ là rồng của mình ba đồ ấy với cả có vỗ hộ pháp ấy thành ra là tanh trâu hơn được á đủ thời gian anh em ạ đủ thời gian câu kéo đấy ok này on cc được này nhưng mà giống sự quên kia giết hết vậy ảo nhờ sự quên kia giết hết thật kìa kinh đấy tính ra nét là sao nó vẫn mạnh vậy ảo đấy bướng thật nhà này chết chưa ok một nhà chết rồi này không biết là có lên chín được không ấy chứ là trễ vậy vì đi à vì đi hôm nay hơi khó ngủ một tí ngọc phi ạ nhưng mình vẫn phải lên thôi tập này mình cũng chả kẹp gì vào được rồi cặp nhà này đi nhà này cũng mạnh á nhà này cũng kinh cơ ờ <laughs> không ngủ đi hôm nay em tú hơi khó ngủ một tí á nên chắc là like tầm hai ba game em tú ngủ nhá bắn chết ra xua trước luôn không bắn chết ra xua trước được ấy chứ nhưng mà gặp bài này à, nói chung là né được con Sona này nhưng mà ăn đam thì à, không ăn đam nhiều lắm đâu nhưng mà không biết con rồng này có tanh nổi không á tính ra con cookie nhà ông này cầm đồ bình thường ấy nhưng mà không mạnh lắm đâu mà sao cảm giác ông này kinh á mình nghĩ là do hệ ông đẹp á bài đẹp hệ á <coughs> lõi đẹp nhưng mà chắc là mình win được ok đẹp mình cần lấy top 4 anh em ạ Arona Abalachev Ủa mình Ta cũng khiêu vũ như điệu mambo Đeo cái túi chéo tượng anh Giang Hồ Nghèo hay khó ngủ à, hợp lý luôn anh Tuấn ơi Nghèo hay khó ngủ thật Đã nghèo còn gặp cái eo nữa anh em ạ Nhưng mà đấy là em Tú rồi nhá Còn anh Tuấn thì không phải là nghèo hay khó ngủ đâu Chắc là anh Tuấn gọi là ấy đúng không Anh Tuấn chăm chỉ đúng không lát mà bỏ đi ui con chuột hack được hai đồng nè ngon chưa ở nơi đâu đó nhìn chắc là mình lên luôn nếu mình dễ tốt chắc là mình lên luôn gặp nhà này luôn là đẹp Simana Simana mình nghĩ không cần đâu bỏ đi nhá Yasuo dạ này Yasuo dạ 2 mình mới dùng được anh em ạ khăn rất là cho dạng con uh, quy dân nè thôi khăn mình nghĩ là không cần đâu tí ra xua hai cho ra nhé tí nữa chắc là mình kiếm con sù quên hay con uh, thay con gì nhở con sù quên hay con uh, ờ, hecarim đấy anh em nên chắc là mình sẽ không bắt con hecarim này lại đâu nhà này thì win được thoải mái con đồng kia cầm đồ này không có đam lắm anh em ơi thành ra là win thoải mái top 4 đã tính gì thì tính làm tí Soraka hồi máu được xíu anh em ạ đẹp khó <laughs> khó thế chị Quỳnh em bạch kim hai được chơi chung không anh á không ấy không ấy không ấy em đánh hay lắm em đánh hay lắm vào đấm anh nữa anh sợ anh sợ tầm này kiếm mất sự quên nổi không nhờ bạt à bạt tầm này mình không cần lắm đâu bạn đánh với nhà đấy chả để làm gì cả còn không thì như vậy cũng được rồi ok từ nhá vẫn thiếu à vẫn thiếu sự quên à cay nhỉ phải là con sự quên mới được anh em ạ phải bắt buộc là con sự quên à ra số 2 cơ thì mình mới mạnh được á ra số 1 thì nó hơi yếu Ui, nhưng món đồng ái đát này tanh trâu quá anh em ạ Đúng rồi, đồng phải làm hết đấy chứ Cắt xích nhà này đã này nè Cố top 2 nhá số 2 lồng kia nhiều quá nhờ mình không thay đâu là số 2 này ok thì kiếm một sự quên nữa nhá sự quên này kia bắt mấy con vậy 6 con à lên là ở 9 rồi đúng không lốc con gì á lốc con rồng à kinh á biết chơi phết anh em ạ nhưng mà lại lốc chúng con ly xin à căng nhỉ ngủ đê à chắc là em ngủ à, em sắp ngủ ấy chị quỳnh em la hai ba game á xét cũng được à ừ xét cũng được ok lần này ra số 2 rồi mình nghĩ là win được thôi ui đao này con chuột hack được 6 tiền à kịp nhờ đẹp chết luôn không không chết à chết luôn thì là top 2 đã này có đồ thừa không không đúng không ui có cái này luôn à Ủa, thôi nhá chắc là mình lấy đồ đồ đi huyết kiếm ngon cơ nhà bị lốc cũng phế ok nói chung là không bị lốc là được nhá mình lấy huyết kiếm đi anh em ạ huyết kiếm ra xua cho nó một chút lớp rất ảo nhá đỡ bị sốc chết thì nói chung là có chiến lợi phẩm mà thật ra là không cần huyết kiếm lắm cũng được nhưng mà thôi anh chắc mặc bền đi tầm này mình cũng hơi gọi là khó lốc á cơ bản là mình hơi díu díu cái mắt rồi anh em ạ xe da ngoại ui xe da nhiều thế đây rồi ok nhà này à tầm này kiếm xét khó phết đấy là kiếm một sự quên rồi anh em ạ ui trận này mình có cái nhất thống thì sao anh em nhở siêu nhiều đam luôn đấy nhất thống kim cương thì bú nhà này mình phải đánh bằng da xua với win được đấy đánh bằng xây da không đủ đâu da xua cc các thứ nữa chiến lợi phẩm các thứ ok này đẹp top 2 đã đúng không ok ui sao cookie ba rồi à cookie ba hoặc là sona ba mình chịu nhá thua kìa ui ba con siêu du này ba con siêu du à tám quốc kỳ bảy soda cần hiểu mình nghĩ là người ta sẽ lên được ba sao chắc là trận này top hai anh em ạ chịu nhá thôi cố gắng đánh được đến đâu hay đến đấy anh em ạ người hệ vừa rồi vip và có đâu ra mình nói chung là mình có khăn mình không sợ con sona lắm á con da xua của mình còn sống là được anh em ạ con da xua chết thì thua còn con da xua sống thì mai thua ok Đau quá, thua đau quá, nào này thua đau quá, bốn chết nhưng mà tính con đồng là lạ, ui nhưng mà chết luôn con đồng mà con đồng tức là cái con gọi là gây nhiều nhiều nhiều máu tầm này nhất á mà nó lại chết mất anh em ạ quyền trượng à quyền trượng cho ai đây quyền trượng cho tàu wick luôn à rồi nốt lại à? hết rao đó mọi người ơi ui cookie này một cứ lắng nghe con tim em như thế nào người mình yêu không vui phải làm sao người ta lên 3 sao anh em ạ chắc là mình thua á cho con on đã chiêu sớm sớm tí cũng được ba sao rồi à cay thế nhở thua rồi anh em ơi từ từ nhá ba sao nhưng mà cảm giác cầm đồ này không nhiều đam lắm đâu nhiều khi mình win được ấy chứ ui đầu từ ra xua lo được không ui ra xua lo được anh em ạ đẹp ok một rau nữa anh em ơi ta có rô này rô con đi hai không chắc là không nhỉ full hai xếp bài nhá cách đấu xuống bài kim chơi mà chơi nhốt bài à chấm hỏi nghĩ là né Sona thôi là ok Lai khuya mà hình trăm mắt à, Chắc là mình nghĩ là hôm nay mọi người cũng khó ngủ á Chết rồi, lần này con đi xin không đá được con ai đát rồi anh em ạ, lỗi mình á Nên xếp gọi là con đi xin đá con ai đát đi thì có, có, có, có cơ hội win hơn Xếp như vậy thì hơi khó cho mình á Nhưng mà con ai đát vẫn chết nhá, còn ra xua này Ra xua sống đi là ok Ra xua chết là thua anh em ạ, à. hồi thua rồi nhưng mà một rao chết luôn nên nhờ chết luôn rồi ui đúng một chết nữa kìa đây bằng nốt chết này đẹp nói chung là người ta xếp cũng khéo á với cả người ta lên ba sao thì thôi nhá chịu anh em ạ một game nữa lên kim cương à được khó người ta đánh win trích từ đầu á thứ á thứ á hơi khó cho vt anh em ơi 76 điểm à top 2 Tại nhớ video đấy chứ không phải là khó ngủ à, Phải không vậy nịnh nữa nịnh nữa nịnh nữa Da da da da na na na na na na thì mắt díu lắm rồi đấy à. Em ngủ nha VT ơi goodbye anh ạ à. Ok nhá chúc Duy Dân ngủ ngon nhá Không thật ra là díu thì không hẳn díu Nhưng mà kiểu like nó không có bùng lổ thôi Nhưng mà chắc làm tú <laughs> like tầm 2 đến 3 game không rồi em tú Em tú chạy ấy Cố thêm một game nữa anh em ạ Có biết điều gì thật đau Trong cuộc sống muôn màu Live đêm còn tầm 100 anh em xem là gọi là vui lắm rồi đấy người nghiện công hiến thế nhờ <laughs> công hiến cái gì đấy pháp sư xoay áo xin là ok nha ơi nếu mà ra thì mình chơi nhá chắc là mình lại thêm một hai game nữa nè chút chưa nó này là chút chưa này tìm game lâu nhỉ một game nữa thôi chỉ một game nữa thôi meta nào cũng kệ Alcin vẫn là nhất à. ừ. nói chung là Alcin thì cơ bản là một bài 5 tiền đấy nó có cả Yasuo có cả có cả bạt có cả Zoe thành ra là nó là một bài vô địch thôi chứ không phải là do con dao xin ao xin mạnh đâu con ao xin bị nép một tí đấy chứ nói chung là 10 tiền thì mỹ là là cái độ gọi là gây sát thương như vậy là nó hợp lý chẳng qua là bài đấy mạnh là do có cả thêm ra xua du y cái thứ nữa nên thành ra nó mạnh bạt bài 5 tiền mà anh em 5 tiền thì mỹ là vô địch rồi ui gặp cao thủ rồi này đẹp trận này tốt cao nữa là bú ấy chứ cố gắng trận này đánh gọi là tốt cao nhất có thể đấy anh em ơi tại vì đọc bia hơi ngon đấy giá bán Shioju à Shioju à là một trận Olaf sát thủ á ừ. nói chung là Olaf sát thủ thì ra được ấn thì mình chơi nhá live khuya vậy anh nhà hôm nay hơi khó ngủ một tí anh em ạ hơi khó ngủ một tí em tú này thất tình hay sao buồn thế đâu em tú có thất tình đâu em tú khó ngủ thôi em tú có tình đâu mà thất anh em ơi và dù sao cơn mưa vẫn mong chưa Yo yo yo yo yo yo yo Chắc là làm cái dép đi nhỉ Làm cái dép dép nó dễ Lấy cái dép lửa dép xíu nó dễ nhá Làm cái dép vậy tiếng yêu dài khờ mà sao quá ngờ và rồi sao cơn mưa vẫn mộng chờ em biết đi về đâu anh có đánh TFT Mobi không anh á anh tú không nhá lấy cái giáp không phải cho cái giáp mà cay nhở Nguyễn Long thần sứ là khá là ngon nếu mà ra em tú chơi nhá bùm kháng phép à đồ như vậy thì thủ hơi nhiều quá anh em ạ hơi hơi nhiều quá uhm, khá là ngon này hai 2 hai được tí kẹp con này vào nữa là có vừa chiến binh Iron à vừa có huyễn long vừa có gọi là hộ vệ luôn là đẹp trận này đép khéo đấy ai à Iron đép được á thì anh em ơi nói chung là buổi live hôm nay thì mình uh, bất đắc dĩ mình mới live thôi cơ bản là do mình khó ngủ á thành ra là nhìn mặt mình nó hơi uể oải với cả ít nói anh em thông cảm nhá còn nếu ví dụ mà anh em uh, kiểu buồn ngủ hay là hay là muốn xem một người nào đó gọi là ấy hơn thì anh em có thể ờ, ấy nhá chứ nhiều khi mình mình sợ mình like xong rồi anh em xem xong rồi anh em lại bảo ui cái ông này live stream trông mặt đần thối uể oải thứ thế huấn luyện chiến đấu thì mình đánh zone luôn cũng được hay làm trận zone nhỉ anh em nhỉ làm trận zone nè không nhưng mà zone nè cơ bản là mình chưa có mảnh đồ á thành ra là hơi cùi nếu mà lấy thì lấy ra cố đẹp hơn nếu mà lấy ra cố thì nó gọi là ok hơn á ra cố thì mình có tanh luôn thì nó đánh cái gì cũng ok giáp lửa hay là thú tượng nhỉ anh em nhỉ giáp gai không giáp gai mình thấy không ngon lắm chắc là làm cái thú tượng trước đi nhưng mà giáp gầy có đam để xem cặp nhà nào ấy nhá xem cặp nhà nào đã anh em ơi thần sứ khá là ngon kiểu thần sứ này ấy, đánh con uh, à, xua mình nghĩ là ngon nhất kiểu nó không bị đam sốc chết được ấy khá là ok một chọc làm con a chọc ba vậy làm con a chọc ba vậy ai sụp ba thật đấy chứ nhiều đấy mọi người đợi em tú xíu nhá kiếm cái gì bú anh em ạ bú tạm đó trận đầu chơi đội hình gì đấy anh em đang xem em đang ngủ đang xem ngủ quên à trận đầu á trận đầu anh đánh gì nhỉ à trận đầu anh đánh Syria nhá anh top 2 nhá lên cấp thì kèm được một con ai chốc vào nữa nhà level 5 level 5 và mình không có đam ấy không biết là ăn được không thế rồi còn ai trong ngoài đi ngu rồi ừ. như nào ai chóc chọc chắc là mình win á bài ông kia cũng không có đam anh em ạ ok một chọc full FC tem GF mà mà mỗi anh kẻ chè chưa khó à fan cứng à ờ. từ từ sẽ khó em ơi nếu mà đèn lắm thì mình lấy được một cái giáp lửa thì có đam luôn anh em ạ giáp lửa ba tiền khá là ngon không thì mày lấy mình lấy răng nhá ông xin tay máu đây à, ok đẹp quá anh em ạ có đam rồi đấy ừ. trời ơi đẹp quá nhỉ này 2 e à Chèo Chèo Chèo Chèo Bài khỏe quá Tầm này chắc là mình không thua ai ấy Ai chốc tầm này sao mà giết trời Ai chốc tầm này sao mà giết đây U là trời đao được anh em ơi có sự quên không có cuồng đao ấy mình nghĩ là không ăn thua đâu có cuồng đao thì nó mạnh thật nhưng mà không có cuồng đao thì bình thường mình đang ăn một cái gọi là một chút gọi là que củi anh em ạ lo được ạ, bài full hai sao một thua thì chịu đẹp ừ, on luôn này on luôn rồi con sen này có đấu sĩ luôn thôi nghĩ là mình không đánh đâu ừ, từ từ nhá u uh, ngon anh em ạ đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp nếu vậy thì phải cho một con lên trên chết trước à chắc là con à, gấu đi nhỉ body bia đi body bia mình nghĩ là dễ chết nhất trong trường hợp này cho con kên nhé chặt là con năm vàng ba sao đêm khuya nha anh em nè uhm, nếu mà đánh rô là cái này đẹp luôn tầm này tướng một hai tiền của mình khá là nhiều á cái này thì Ui, nhà này kinh ha uhm. Uhm. Nhà này nhiều khi mình thua đấy anh em ạ Thành ra lắp đồ đi con kia này mình nghĩ là kiểu gì cũng chết thôi ui hỏng rồi đóng thua đấy nhưng mà là mai thua đẹp đẹp anh em ơi ui hai ta lông mà hai ta lông lận á tiếc nhở không mua thì tiếc chết con này là đẹp đau nhỉ con run đây chặt đau nhỉ Zone chặt đau nhỉ tiếng yêu dại khờ Về sao quá Ui xây ra cả một găng ngon đấy Dậy đi ông cháu ơi Chắc là mình phải kháng phép anh em ạ lấy kháng phép nhá chắc là hết game mình đi ngủ anh em ơi cảm giác bây giờ bắt đầu mắt nó hơi díu díu rồi sen à sen có làm gì không lên cấp thì hết 28 tiền cho một talon vào được Neko 2 nha à? ảo nhờ Ui, con này còn bị kẹt nữa cơ Neko 2 chắc là mình thua anh em ơi chịu nhá bó tay á không làm được cái gì anh em ạ Neko 2 tầm này xong rồi chim hai đồ thì coi như là cũng ok ổn áp rồi không làm được gì hơn nữa chịu thua nhá chịu thua vậy thua vậy thua vậy voi bìa hai luôn kìa kinh đấy bóc bì kinh đấy ăn thì ngon vậy bây giờ em giấu ăn cái cái cây que của bên Thái ấy, mọi người biết không à con gấu này có chết được không ấy ui không chết nổi rồi có đó ừ đẹp đẹp đẹp đẹp không một con kê này, u uh, đẹp đấy u uh, trận này bú anh em ạ bú chắc rồi bố chắc một trăm phần trăm mà hmm. bố chắc trăm rồi anh em ơi như lào như lào như lào như lào rồng hai lào rồng ui tí thì win rồi anh em ạ chịu vậy rồng hai thua vậy rồng hai thua vậy làm gì căng nhưng mà trận này mình bú chắc rồi đồ đẹp quá xoay xe ra thôi là hợp lý luôn đấy chứ sức sống mới nhất thống cả túi cứu thương à nếu mà đánh về lết thì nhất thống là ngon nhất còn đánh tầm này chắc là túi cứu à quên chắc là sức sống mới đã thừa con này này chưa làm gì cả ăn luôn anh em ạ quên mất đấy quên mất đấy quên mất đấy xem tú nốt game rồi ngủ thôi à. ok huỳnh phong ơi em tú quên mất á có cái khăn mà quên lắp này. Ui, con rồng này điên này anh em là trâu á Ui, ai đét hai luôn Nó sau về rô một tí kiếm xe da nữa đẹp yếu này farm đi farm đi cố lên Zone ơi ừ 84 85 ui 100 số đâu, không đủ rồi không đủ rồi ui con luôn nuôi tanh được không vậy thần sứ chưa thần sứ rồi à thần xứ đồ thì hơi khó sẽ là bán con này đi đằng sau về mình rôm một tí nhá anh em ơi này <laughs> em chơi em tú rồi à xem cái ông này buồn ngủ thật là cơ bản là buổi đêm rồi em tú không nói gì nhiều được á thành ra là mọi thông cảm nhá đêm rồi với cả em tú cũng hơi buồn ngủ nữa rồi chắc là hết game em tú cũng nghỉ thôi thành ra là sorry mọi người vì sự gọi là nhạt nhẽo này xây ra này ngon đấy làm cái đai đi nhờ anh em nhờ, làm cái dây chuyền không dây chuyền không u uh, hai con heo ri với con này à? nên cơ bản là ấy rồi mình bán con kia rồi mình không muốn lấy lắm mình bán con bia kia rồi mình mới bán con gì nhỉ mình mới bán con uh, à, body beer rồi thành ra là không muốn ôm bọn này lắm thêm nước mắt nữa vẫn là cái nhà này à chịu mình phải đánh bằng đam sau ấy bánh bằng con gì nhờ đánh bằng con xây da thì ăn được nhà này nhá còn không thì hơi khó trong thú sim một xây da nè xe da một thôi cũng được xe da một cơ bản nó tích số ngon hơn con ấy ngon hơn con gì nhở ngon hơn con run nè anh em ạ một con nào rồng này luôn à càng ui nếu mà đánh top 1 thì đánh rồng này là ok ao xin Em đánh dòng này dòng hai luôn rồi Nhưng mà đánh dòng này thì không biết hệ được nhiều ấy Thôi mình nghĩ là bỏ đi Chả quan trọng đâu Mình muốn biết nhiều hệ Đánh bằng nhất thống nữa anh em ạ Mà sao lại zone không có xây ra nào nhỉ Khó nhỉ Ngủ thôi VT à Em thứ sắp ngủ á một nhà chết rồi này đại bác với cả ấy à ừ, tác viên thần là khá là ngon tác viên thần khá là ngon máy chiếu không cần đồ này à đáp gai quyền năng lấy luôn đi sự quên ui dòng này lắm đấy cơ bản là này bây giờ nó không tích tiền cho mình nữa thành ra là mình để tiền nó cũng thế anh em ạ thứ chúng tôi cần là con xây da đây rồi là mình hack thêm một số nữa mình bỏ bọn này đi nhờ anh em nhờ bỏ con đấy đi đánh bằng mấy con bình thường thôi là ổn rồi mình em một dao nữa chắc mình bỏ đấy quyền năng chắc cứ cho tạm con này đã mình hack thêm một số nữa thôi chắc là mình bỏ luôn thì xếp hai cọc lên trên nhá tự nhiên để hai cọc ở dưới làm gì vậy ta Bushnelli yếu chưa bài mình toàn một sao này bịp thật Khách thêm được một một mảnh đồ nữa à? với cả một ít tiền nữa à? thì bỏ đi là đẹp là đẹp Hecarim 3 chắc là thôi không cần lắm được chưa Yasuo này bỏ kênh với ai chốc á tại vì cơ bản là mình đang muốn hack hack hách tiền đấy anh em ạ hách tiền từ cái đồ này thành ra là chưa bỏ được anh em ơi phải thêm một round nữa cơ mới bỏ được một round nữa không biết là đủ 25 số không mà roll xem có gì hai sao không bị ke lắm thế xây ra này uh, rồng hai à ok chắc là con này bán tạm đi đã ta lông chưa cần đâu Đáp này hack được 25 số luôn là binh. Chết rồi. Ui. Xì phiền kẹp xong rồi phát luôn mà. Ừ, hack thêm một lần nữa là bỏ nó mọi người. Hack thêm một lần 8 tiền với cả một mảnh đồ nữa. Thật ra một mảnh đồ không quan trọng, cơ bản là mình cũng đánh lên được tầm mấy chục số là hơi tiếc ấy anh em win thì vẫn win nhưng mà pha vừa rồi con xây ra của mình còn sống ấy thì hack được bao nhiêu số luôn rồi á hơi tiếc anh em ơi hơi tiếc một xíu xây ra hai một rau nữa là đẹp xong một tí nữa lấy đồ của xây ra xây ra cầm quyền năng à. cầm quyền năng thì trông nó hơi đần tí con này thay con này không xong con này bỏ ra con này vào đây nói chung là tướng mình để hết ở ngoài rồi bây giờ chỉ việc thay thôi là xong thôi con đồng này bỏ đi <clears throat> cùng lắm cho xe ra cánh tay kim cương và cánh tay kim cương thì phải giữ lại con rồng anh em ạ cũng được cũng được để từ từ mình tính nhá ui đây là cái xẻng à ngon nhiều khi đi lên 6 chấm ấy, mình nhặt được một cái xẻng nữa là bú ấy chứ đùa đâu ui ui ui 26 số à tiếc chua nhưng mà chắc vẫn phải bỏ anh em ạ cơ bản là hai con kia của mình phế quá hai con kia của mình bắt đầu phế phế rồi sen on hai kênh ai chốc à hợp lý luôn anh tuấn ơi vt live giờ thiêng vậy à. cơ bản là đêm nay em tú hơi khó ngủ mọi người ạ hơi khó ngủ xíu vô cực ba tia này vô cực ba tia hai kiếm mà toàn là đồ đam này ngon hết được lấy đồ xây da luôn anh em ạ vô cực là đẹp nhất còn không thì mình lấy hai kiếm nhá nhà này có diệt thì ngon quyền năng à quyền năng nói chung là cho con ờ, rồng này đẹp nhất này thôi cứ cho tạm con sen đi chả quan trọng lắm chắc là mình eco lên 9 mọi người ạ mình thiếu thêm con ờ, gì nhỉ mình thiếu thêm con uh, ta lông nữa ta lông với cả con gì nhỉ với cả con quy này thay vào đây luôn là đẹp còn không tí nữa mình kẹp ra xua nhá kiếm con sriu anh em ơi kiếm con kiếm con sriu nữa kiếm một chút lôi long chắc thất tình à có đâu em đủ có thất tình đâu hầm về sao đấy em tú thất tình đâu ấy tí nữa kẹp con à, à, quên tí nữa ra xua cầm bộ này được này đột tanh là binh em tú không hề thất tình nhé mọi người ơi không hề nha Ui xe số 2 kìa Bịp nhờ Nhà này thì lo được Nhà có rim CC gọi là tận tạ. Con rồng của mình trâu nhỉ Con IDEX đây là trâu nhỉ Bài này đúng bài Mid Midfor đúng không VT ừ, Hợp lý đấy hơi giống giống thôi chứ không hẳn là giống hẳn bài này mình thấy giống bài a phe đấy kiểu mix hệ kẹp tanh kẹp kẹp đam thôi giống bài vẽ phe hơn anh em ơi nhà này chín kim long mà thôi chịu rồi ui kinh nhở nhà này chắc là top một anh em ạ lại top 2 à đánh đêm toàn top 2 à cay nhở thì nếu con này bỏ ra con này vào đây con này vào đây xong rồi kiếm thêm một con kia nữa Tan Long ở đây Chiến binh Cho Tan Long cầm đồ À quên cho con Yasuo cầm đồ Cầm cái này với cầm giáp lửa Xong rồi tí nữa đập bớt một cái thú tượng đi là đẹp Không cho nó cầm Tan là quyền năng luôn Là binh shoot down and gonna send a shoot down night ao xin à ao xin hơi khó xoay á ao xin thì ao xin hai được nhưng mà không xoay được anh em ạ các bản đồ này hơi khó Kim bằng áo à? xin xoay không được anh em ơi bỏ đi Cơ bản nhà này có 9 kim long ấy mình chịu ấy Không làm gì được anh em ạ Người đang có ra su 2 nữa cơ Thôi chắc là bài mình top 2 nhá Bài ông này top 1 rồi Không cách nào để win được nhà này hết top 2 à hai trận top 2 buổi đêm mà trong đần đấy nhở rồng này cũng chả giải quyết vấn đề gì cơ ồ rồng hai thì rồng hai được đấy nhưng mà mất bao nhiêu hệ anh em ạ mất bao nhiêu hệ ạ khó gì đỉnh cao đập hai đồ xây ra xoay ao xin cho anh em mà. khó vậy khó vậy đỉnh cao à thôi nói chứ trận này top 2 rồi anh em ơi nhà này chín kim long ra số 2 đỡ được gì Xin top 2 vui vui chương chương vậy Bùm Chưa chết à Có cái gì zone được 3 sao không? Không có đúng không? toàn đồng anh em ạ kinh nhỉ Toàn rồng thôi anh em ơi ao xin top 1 à ao xin cũng không top 1 đấy anh em ạ à. ao xin cũng không top 1 được cơ bản là bà người ta chín kim long á mình không làm gì được luôn á ra số 2 nữa cơ bắn con đồng này cũng mệt bắn con nào cũng mệt win được chắc là do win bóng thôi chịu vậy xẻng không có xẻng không u hai xẻng thật này đẹp quá hai xẻng bây giờ kẹp được thêm một slot vào kẹp con ta lông thì có sát thủ à kẹp bi kè không kẹp bi kè thì được cái gì không thiếu cái ám long à không quan trọng lắm Ui, con này còn thêm cái đồ bất tử cho nó chắc cốp cơ mà Chịu vậy Thua vậy VT thua vậy anh chắc cốp thế thì VD thua vậy nhưng mà là mai thua ok quy định rau nào hay rau đó đã nhá đẹp nice mình đang tính xem có cái cách nào gọi là thêm được hệ nữa không thì chắc mình nghĩ là chín hệ như vậy là mắc binh nhất rồi vì bây giờ nếu mà kiếm được một con gọi là Ezreal thì thay được một con uh, tàu Wick ra thì bỏ được con gọi là Quizana ra à bỏ Quizana thì mình sẽ kẹp gì vào ừ, win được hai rau này ảo nhỉ win được hai rau à ảo thật đấy như vậy chắc là mấy hệ đã mắc nhất rồi thần sứ đúng không như vậy chắc là hết hết cỡ rồi ấy, chả còn cách nào hơn gọi là hệ nữa <clears throat> khó nhỉ kiếm lại một con sen anh em ạ đổi cái quyền năng luôn cho ấy cũng được quỷ thư à quỷ thư cần đúng nhỉ mỹ là không cần đâu tôi chắc là đập hai đồ này luôn đi tim băng thì tim băng được hàng dưới cũng khá là ngon đấy không tệ lắm bạt hai này ok đập hai này đi nhá nọ xét vút rồng mà thật ra là đam chuẩn thì vút rồng nó cũng chả ăn thua nhưng mà thôi có thì cứ xài nhá đẹp anh em ạ đẹp đẹp đẹp không này bị điên là điên là cái mi đi không ngủ được á nhưng mà chắc là hết game đi đi ngủ rồi hết game này thôi hết game này VT đi ngủ rồi give me ơi ông này lại chuyển đồ này qua cho con chủ quên nó có hơi sai lầm không nhở tại vì con Zoe mình thấy là ngon hơn á chuyển đồ qua chủ quên mà lại không cho con chủ quên bất tử à hay á ông này hay á vậy thì ông này đi ui Quiana của ông tú bướng chưa Quiana của ông tú mười hệ có đam đấy gì gì GG cuối cùng top 1 anh em ạ Hai. Trước khi đi ngủ thì em Tú coi như là chia à tặng mọi người một cái top 1 nhá Thì chúc mọi người ngủ ngon nhá Chắc là em Tú té đây anh em ơi Chắc là em Tú ọp đây thì chúc mọi người ngủ ngon nhá Bye bye mọi người nha Cơ bản là nãy không ngủ được Thành ra là like vài game thì bây giờ lại thấy díu mất quá rồi Thì chúc mọi người ngủ ngon nhá Bye bye anh em nha Thì anh em nào mà chia like cho mình xin một like nhá Ui, năm rương là ngon đấy Thôi để mai mở nhờ thăng cấp kim cương 4 được chưa ạ em tu bú Thách. một kim cương 4 ok bye bye mọi người nhá <laughs> em tú vào việc là em đúng em đúng ngủ ấy không em tú chạy em tú ngủ ấy bye bye nhá ngủ thôi chả bài cái gì giờ này anh ơi